À, hôm nay Phước Sửu và Hana sẽ uh, review cho cả nhà uh, biết được cái dự án Global City uh, sau hơn 10 năm nó sẽ hình thành và phát triển như thế nào không Hana? Đúng rồi, cũng như là cái tiềm năng đầu tư sinh lời của The Global City. Yeah. À, để mà phân tích uh, cái dự án Global 10 năm thì mình sẽ là phân tích những cái dự án điển hình sau 10 năm nó hình thành phát triển như thế nào. Yeah. Dạ. À. Thì em nghĩ là cái uh, cái đại đô thị mà thành công nhất ở Sài Gòn đó chính là khu uh, ờ, Phú Mỹ Hưng thì à, như em được biết là anh cũng như đang là sinh sống và làm việc à, tại à, khu vực quận 7 luôn thì anh yeah. có dạ. thể chia sẻ trong cái quãng thời gian mà mình cùng cùng làm việc và cùng ở khu vực bên Phú Mỹ Hưng thì anh thấy cái ờ, khu đại đô thị ờ, Phú Mỹ Hưng nó như thế nào anh có thể chia sẻ sơ giúp em được không ạ? Cảm ơn Hana thì ờ, Phước Sửu và từ khi xuống gọi là đi học đại học và Phước Sửu làm việc tại Phú Mỹ Hưng cũng mười mấy gần hai chục năm rồi từ cái lúc là Phú Mỹ Hưng gọi là à, hình thành nên những cái căn nhà đầu tiên và những nền móng đầu tiên dạ. thì à, Phước Sửu chia sẻ sơ qua khi mà Phước Sửu à, tới Phú Mỹ Hưng thì à, với cái tổng quy mô và Phú Mỹ Hưng hình thành và phát triển hiện tại là khoảng 400 hectare 400 hecta gần 400 hecta ha thì à, hồi đó chỉ là một cái bãi dừa nước rất là hoang sơ luôn à, khi mà Phước Sửu đi học à, cái tại ngôi trường ngay tại à, trung tâm Phú Mỹ Hưng là à, quản trị doanh nghiệp mà ngay chỗ trung tâm Phú Mỹ Hưng luôn thì phải đi qua những con đường nhất là con đường Nguyễn Văn Linh rất là lầy lội luôn và cảm giác như là rất là khó đi và thường thường bị à, ngập nước. Dạ. Đó. Thì à, sau hơn 10 năm hình thành và phát triển thì Phú Mỹ Hưng bây giờ là vượt bậc luôn hiện tại là Phú Mỹ Hưng à, đang xếp vào là một trong những cái dự án gọi là đẳng cấp nhất cả nước không biết là cái giá mà 10 năm trước của khu đô thị Phú Mỹ Hưng cho đến thời điểm à, bây giờ là không biết là tăng bao nhiêu lần và giá khởi điểm là bao nhiêu anh? Tăng bao nhiêu thì à, mọi người sau khi mà nghe Phước Sửu phân tích thì mọi người sẽ biết được nó sẽ mức độ tăng khoảng bao nhiêu ha. Yeah. Dạ. Thì lúc đầu là Phú Mỹ Hưng và đưa ra đặt nền móng và bán những cái căn nhà đầu tiên thì một mét ở Phú Phú Mỹ Hưng tầm khoảng là 10 đến 20 triệu. Wow. Đến từ đến bây giờ là khoảng hơn 10 năm rồi đó Hana, gần 20 năm rồi thì mức giá hiện tại là không khoảng là gần 300 triệu một mét vuông. 300 triệu tương đương là tăng khoảng tầm 20 ờ, đến 30 lần. Chính xác. Wow. khoảng gần 30 lần đó. Kinh khủng ha. Ừ, với mức mức giá gọi là tăng chóng mặt luôn. Yeah. Dạ. Gọi là rất là xứng đáng với cái mức giá hiện tại. Dạ vâng à, thì nói đến Phú Mỹ Hưng là một cái khu đô thị gọi là à, như Phước Sửu phân tích đó là một cái đô thị không có đường hẻm không có đường hẻm à. nghĩa là tất cả đường đều bàn cờ hay sao anh hay là đường một số đường bàn cờ và một số đường ở đây là đều đường rất là rộng và có vỉa hè và không có một con lồ gọi là đường hẻm và xe hơi không vào được nghĩa là xe hơi và đi lại rất là thoải mái đúng không ạ? Chính xác, tránh nhau rất là thoải mái và ở đây là một khu đô thị rất là chuẩn chỉnh, tất cả cửa hàng à, mua bán hoặc là những cái shop thời trang hoặc tất cả những cái siêu thị ở đây là từ gọi là à, đẳng cấp trở lên đặc biệt không có bán hàng rong không bán hàng rong đặc biệt không có tạp hóa siêu thị không ạ? À? À, đúng rồi. À, nên là tại sao gọi là hình thành những khu đô thị đẳng cấp như vậy và với mức giá hiện tại ở đây thì hiện tại như Phước Sửu khi nãy đã cũng có à, phân tích là thấp nhất cũng tầm khoảng hai trăm mấy đến ba trên 300 triệu một mét vuông đối với những cái à, những cái căn phố bên trong thôi yeah. Dạ. cư dân sống tại Phú Mỹ Hưng là họ thừa hưởng một cái tiện ích cực kỳ đẳng cấp à, nó có ờ, anh nói đẳng cấp là nó có trường học quốc tế bệnh viện quốc tế và chính xác và nó, các siêu thị đúng không nói về à, bệnh viện như Hana nói đến thì có bệnh viện tim tâm Đức à, ờ. rồi bệnh viện à, Pháp Việt rồi rất là nhiều cái bệnh viện khác và đặc biệt là hàng loạt các trường quốc tế yeah. Dạ. tất cả các ngôn ngữ à, và một cái điều đặc biệt ở Phú Mỹ Hưng là một cái nơi là cảnh quan tuyệt đẹp ai cũng nói nói, nói đến khu Nam Sài Gòn là sẽ về Phú Mỹ Hưng nhiều sẽ ra cầu em vô thấy nhiều cây xanh lắm ừ, ra ra cầu ánh sao check in nè <laughs> rồi những cái hồ à, bán nguyệt nè rồi công viên gỗ nè yeah. Dạ. à, rất là nhiều cái cảnh quan rất là đẹp và gọi là thu hút à, à, giới cư dân và một cái điều đặc biệt là sau cái tình hình dịch à, covid vừa rồi đó tất cả người dân phú mỹ hưng ở đây là tình trạng nhiễm bệnh rất là thấp Đúng rồi, em nghe nói là sau dịch ờ, đất rồi nhà cửa Phú Mỹ Hưng lên lên giá khoảng tầm mà gần như gấp đôi. Ờ, à, đúng rồi cái căn nhà cái căn biệt thự đó chị chị khách em là kêu là 60 ờ, tỷ trước dịch sau cái đợt dịch cái là nó lên 30 tỷ nó còn 90 tỷ Dạ yeah, đúng rồi coi như là nói chung có những cái vị trí là, là ờ, uh, tăng cũng khá nhiều nhưng mà hiện tại với mức giá đó và những cái mức giá ở khu vực thì so sánh thì nó cũng còn rất là mềm và còn có thể cơ hội phát triển hơn nữa yeah. Dạ. thì um, à, để Phước Sự và Hana so sánh cái sự tăng giá và cái sự hình thành phát triển của một cái dự án à, à mang tầm cỡ quốc tế là Global City của à, tập đoàn Metrorail Home yeah. Dạ. thì à, xin mời Hana sẽ phân tích cho cả nhà biết được ở bên quận 2 có dự án nào hình thành và phát triển và mức giá cũng tăng lên rất là nhiều à, để cả nhà có thể à, nhìn về tiềm năng của à, Global City à, 10 năm sau? Dạ, à, thì em thấy một cái dự án cũng tương tự một cái ờ, đại đô thị ờ, mà về cái khả năng sinh lời của nó cũng rất là tốt ừ. đó chính là cái khu đô thị à, Thủ Thiêm Sala, đặc biệt là khu đô thị Sala mới à. thì ờ, trước à, em thì em không có ừ, ở sông Sài Gòn à, lâu như anh 10 mười mấy năm thì em từ bên ngoài Bắc chuyển vô thì em vô Sài Gòn cũng cách đây khoảng 5 đến 6 năm thì à, cái thời điểm mà em à, biết đến Sala thì bắt đầu là 2015 thì bắt đầu bên Sala mở bán thì cái thời điểm đó 14 đến 15 thì cái khu đô thị của Thủ Thiêm và Sala thì nó cũng là y chang như phố Mỹ Hưng cũng dừa nước anh à. nghĩa là khách đến xem dự án là chỉ có một cái trục đường ờ, đất uh, Nguyễn Cơ Thạch đang đang đang đang làm thôi nghĩa là người ta không thấy một bất cứ một cái uh, căn nhà gì hết người ta đến là thấy một cái khu rừng dừa nước thì thực sự mà à, cũng rất là xứng đáng cho các anh chị mà gọi là có tầm nhìn để có thể đầu đi đầu tức là vừa có tầm nhìn và cũng có một cái gì đó rất là tin tin là nó sẽ phát triển trong tương lai bởi một cái khu đô thị đao thao mới ở sát ngay thành phố uh, uh, quận nhất thì uh, thì cái thời điểm mức giá khoảng bao nhiêu hàng Hana nhớ thời điểm shop house ở cái khu vực uh, Sala nếu như mà cái trục chính là hồi đó nó mới mở bán là khoảng 22 tỷ đến 25 tỷ một căn thôi anh à Dạ, cho cái size là 7 x với 24 thì là trục đường chính thì nó có khoảng 116 ờ, ờ, căn. Thì uh, hiện tại uh, giá mức giá tăng trưởng của khu vực uh, nó cũng đã tăng uh, uh, trung bình uh, là 180 tỷ đến 200 tỷ một căn. Wow, vậy là gần tăng gấp 10 lần so với cái giá lúc <laughs> đúng rồi cũng khoảng tầm tính ra cũng khoảng tầm 7 đến 8 lần wow yeah. Dạ. độ tăng rất là, là là là nhanh mà ừ, trong ừ. khi là Sala là những cái khu dân cư gọi là hình thành sau của Mỹ Hưng rất là nhiều dạ vâng nhưng mà mức cái giá đó là không dừng lại và người ta không muốn bán thứ hai thực ra không ai muốn bán hết à, vậy ờ, à, nó nó mới thủ thiêm nó cũng mới hình thành được cái cơ sở hạ tầng và cũng như cầu đường trường tất cả mới một nửa thôi ví dụ như là uh, nó đã có trường học quốc tế úc rồi hoặc nó đã cũng có khu uh, tiện ích À, công viên nhưng mà nó chưa có bệnh viện quốc tế à, khu trục đường Nguyễn Cơ Thạch là cái trục à, Bắc Nam cũng chưa có nối à, một cái qua cầu à, quận 7 để thông ra quận 7 khu à, cầu Thủ Thiêm 4 hoặc Thủ Thiêm 3 là à, qua quận 4 thì có nghĩa là mới có phát triển được một 50% cái cơ sở và chất hạ tầng thôi nhưng mà giá cũng đã đã lên mức đó rồi anh. Quá tuyệt vời. Yeah. Dạ. À, như Hana phân tích là những cái tiện ích của Sala là đang hình hình thành và phát triển thôi. Yeah, dạ, mà cái mức giá nó đã là lên rất là nhiều rồi rồi còn ờ, đối với ờ, những cái shop nhỏ bên trong á, thì trước thì nó cũng khoảng tầm ờ, mua thì khoảng tầm 18 đến 20 tỷ 18 tỷ một cam thôi yeah. Dạ. thì bây giờ cũng giá cũng dao động là 100 tỷ nhưng mà cũng cũng không ai cũng cũng rất là khó mà mua được một căn ở trong đó yeah. Dạ. ừ, phải có gọi là có duyên cái thứ nhất cái thứ nhì có tài chính và cái thứ ba là để sở hữu nó là cũng phải có mối quan hệ nữa đúng rồi có nghĩa là có thể bạn bè có thể nhường cho nhau một căn hoặc là có thể ừ, quý nhau mối quan hệ thì mình ta bán lại chứ còn giờ kiếm một căn bán cũng hơi khó một chút đúng rồi à, với hai cái dự án mà Phước Sửu và Hana đang phân tích đó là Phú Mỹ Hưng và Sala thì bây giờ Phước Sửu và Hana quay lại đối với Global City ờ, Global City không phải hình thành trên một à, mảnh đất dừa nước nữa mà một cái khu dân cư rất là đông đúc rồi phải Hana đúng rồi em cũng đang tính nói ngày xưa là Phú Mỹ Hưng với lại Sala là đến là thấy dừa nước thấy đồng không mông quạnh cũng không quay ở nhưng mà thực sự là Global City nếu như mà nói thời điểm bây giờ mình đi coi thì ít nhất cũng, cũng có đường xá hình thành rồi đúng rồi cũng Bắc ờ, uh, tiền đường Đỗ Xuân Hợp uh, tại cư dân sống cũng, rất là đông không bằng phẳng ừ. cũng uh, cũng có một cái khu uh, tái định cư gần gần đó là cũng xây nhà cũng nhiều mặt à. tiền Đỗ Xuân Hợp đang mở rộng và cái uh, cái công việc kinh doanh của những người ở trên cái mặt tiền nó cũng rất là rất là tốt rồi nghĩa là gần như nó đã đã hoàn thiện hết rồi ừ. mà trong khi đó thì ờ, cái ờ, cái tốc độ xây dựng anh có thể đấy có thể uh, cho quý vị uh, cho cho quý vị khán giả xem cái flycam ừ. là cái uh, cái cái cái tốc độ xây dựng hàng ngày hàng ngày hàng giờ là đến mức là đúng đúng lúc mà anh mới quay uh, tuần trước tuần trước nữa là anh bảo thôi không có xài cái flycam đó nữa tại vì tốc độ xây dựng của Masterai Home cực kỳ nhanh thực sự em rất là em rất là thấy cái cái cái này nó là một cái điểm mà khách hàng nên quan tâm tại vì có nhiều người nói mà không làm đúng rồi nhiều chủ đầu tư nói mà không có hoàn thiện mà đây bây giờ dự án là cứ liên tục liên tục xây dựng như vậy thì em thấy là đó là một cái điểm mà khách hàng có thể tin tưởng để đầu tư Global City theo như Hada đó 10 năm sau á thì mình tưởng tượng ra Global City nó sẽ là cái nơi như thế nào um, em thì uh, theo em tìm hiểu thì à, ngoài nó để nó hình thành được một cái đại đô thị lớn là vào 2025 đi khi đó thì sân bay Long Thành cũng đã hoàn thiện rồi thì yeah. Dạ. gần như là tất cả những cái uh, hành khách cũng như là cái ờ, gần về phát triển về kinh tế là cảng biển cũng như là um, máy bay hoặc là sân bay hoặc là những cái đường không là nó sẽ tập trung về khu đông rất là nhiều dạ. trong đó Global City mình đi sân bay cũng gần khoảng tầm 30 phút thôi anh thì mình đi cao tốc Long Thành Dầu Dây uh, thì cái này cũng là một cái yếu tố để cho uh, cái làm cho cái dự án sau này nó cũng uh, là cái nơi ờ, gần, gần như là sinh sống của các chuyên gia cũng rất là nhiều thì em nghĩ là cái điểm thứ nhất còn điểm thứ hai là ngoài nó là ngoài cái mang tính đặc trưng của một cái khu đô thị đại đô thị lớn uh, giống như Sala Thủ Thiêm hay là khu phố Mỹ Hưng uh, ờ, nhưng em nghĩ là cô nó sẽ có một điểm khác biệt hơn đó chính là uh, cái công ty thiết kế uh, do sự kết hợp của chủ đầu tư Masterai Home với bên uh, Foster and Partner là một đơn vị thiết kế cực kỳ nổi tiếng của đến từ London Anh đó anh thì uh, uh, cái ờ, bên theo em tìm hiểu thì Foster and Partner đã đã thiết kế rất nhiều công trình nổi tiếng trên thế giới rồi ví dụ như là các cái store các cái showroom cũng như là trụ sở của Apple Apple điện thoại cái dòng iPhone người ta cũng rất là detail nghĩa là um, giám đốc CEO của Apple cũng rất là ti tiết uh, từng tỉ mỉ trong cái cái từng cái sản phẩm của của của của cái dòng iPhone này hoặc là uh, những cái store người ta cũng rất là chỉnh chu chỉnh chu để tìm kiếm một đơn vị thiết kế rồi đó, hay là uh, những công trình uh, ờ, thác uh, những công trình ví dụ như là cái ga ga của uh, Bắc Kinh đó thì bên uh, đầu Global City thiết kế rất là nhiều cái cái công trình nổi tiếng của thế giới à, nói như Hana đó thì uh, gần như 10 năm sau uh, Global City sẽ là một cái khu downtown lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và gọi là toàn quốc nói chung phải không? Em nghĩ là nó sẽ là một cái khu mà uh, mang có nhiều cái thiết kế đẹp mang tính biểu tượng đúng rồi cho Sài Gòn thành phố à, những cái hình mà gọi là những cái thiết kế gọi là 10 năm sau thì Phước Sửu và Hà Na cũng đang gọi là cho mọi người xem trực tiếp nhưng mà nói là làm Metrorail là những cái len kép thiết kế và những cái cái gọi là các công trình và những cái uh, công trình thiết kế của um, à, Metrorai á thường thường đưa ra là đẹp hơn so với lại cái lúc mà ban đầu thiết kế luôn. Yeah. Dạ. Đó, nên là khách hàng quý anh chị là luôn luôn uh, tin tưởng vào cái năng lực vừa tài chính vừa cách thiết kế vừa cách vận hành và triển khai dự án của Meteorite yeah. Dạ. và dự kiến Meteorite sẽ là Meteorite đưa Global City sẽ là một khu đau thao cực kỳ lớn là một nơi là tổ chức lễ hội mua sắm ẩm thực ăn uống và nơi kết nối tất cả mọi thứ à, một bước chân ngàn tiện ích tại thành phố Hồ Chí Minh. <laughs> dạ vâng đúng rồi anh. Dạ em thấy nó có cái biểu tượng về cái kênh ờ, đào 2 km mà biểu tượng nhạc nước nó cũng là một cái điểm nhấn thiết kế cho cho quý anh chị ngoài ra thì các cái ờ, cái cái ờ, nhà phố shop shop house của Global City á, là năm căn liền kề sẽ thiết kế khác nhau với một cái cái style là khác nhau rất là nhìn nó không có nhàm chán nghĩa là thiết kế bên mặt ngoài là hoàn toàn là khác nhau nha tuyệt đó. vời quá thì em có thể show cho khán giả thấy được cái cái thiết kế của các căn quá những cái, những thiết kế cực kỳ đẹp phải Hana thì yeah. Dạ. uh, ờ, theo những cái ờ, phân tích của Phước Sửu và Hana thì nên chọn Global City nhanh đi <laughs> em, để em... 10 năm sau thì mình có nằm là những trong những khu dân cư đẳng cấp hơn cả Sa La đẳng cấp hơn cả Phú Mỹ Hưng không Hana? À, thì em thấy thì um Ờ, có thể là ừ, quý anh chị có thể ờ, tham khảo cái giá bây giờ giá mà mình mua shop house khối đế của một cái tòa nhà à, văn phòng là mình kho không được sở hữu lâu dài ừ. cũng 50 năm là cũng ví dụ khu đô, đô thị Tiểu Thiêm hoặc là một số à, khu đô thị trung tâm là cũng rơi vào 10.000 đô mét ừ. vuông ừ. một mét vuông là kiểu là à, diện tích sử dụng cho các tầng thôi một hai ba bốn gì đó ừ. trong đó trong khi đó đồ Global CD là mình được thiết kế là một trệt à, 4 lầu 5 ừ. tầng sử dụng thì ờ, tổng diện tích sử dụng lên tới 350 mét vuông thì tính ra thì mình cũng ờ, một đơn đơn giá cho một mét vuông sử dụng khoảng hơn 100 mét hơn trăm triệu thôi thì em thấy cũng với một cái sở hữu lâu dài như vậy có sổ đỏ từng từng cho từng căn như vậy là em thấy vẫn hợp lý để đầu tư Dạ. dạ. À, gần như Hana đang mời chào. <laughs> à, nên đó là những, đấy là những, con, điểm của em ờ, thôi à, những cái khách hàng ở tại Phú Mỹ Hưng, tại Sa La và tất cả những khu đô, đô thị khác nên chọn Global City à, để thành một điểm đến thứ hai là một cái nơi an cư thứ hai của khách hàng phải không? à, <laughs> thì không không hẳn bây giờ anh thấy bây giờ bán à, một số cái shop house đi anh thấy bây giờ bán cũng có trăm hơn trăm triệu một mét vuông sử dụng nó rồi đúng không? ừ. ừ. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 gì đó là office uh, commercial office rồi ừ. bây giờ được sở hữu mà đấy có 50 năm thôi bây giờ được sở hữu một cái đất có cái nhà mà trong khi đó diện tích ừ. sử dụng ba bốn trăm mét liền thì nó vẫn cũng là một cái yếu tố để để khách hàng cân đối mà trong khi đó đâu phải là mình mua mỗi cái nhà không đâu được sử dụng uh, ờ, ở ờ, bệnh viện quốc tế rồi là cái khu trung tâm thương mại lên đến một trăm 125 ngàn mét vuông rồi uh, trường học quốc tế rồi uh, tất cả viên. ở đây hết ờ, ở Phú Mỹ Hưng có thì nó còn có nhiều hơn Phú Mỹ Hưng Sala có thì nó còn sẽ đẳng cấp hơn Sala phải không? Nghĩa là nó sẽ em nghĩ là cái design thiết kế nó sẽ tốt hơn Design dạ. đúng rồi dạ. Cảm ơn uh, cả nhà rất là nhiều đã quan tâm đến cái video mà gọi là review lại à, so sánh những dự án uh, uh, sau 10 năm của Hana và Phước Sửu yeah. Thì dạ. để có nhiều cái thông tin hơn thì quý anh chị uh, inbox hoặc là comment với video bên dưới Phước Sửu và Hana sẽ ghi nhận và sẽ uh, trao đổi thông tin với quý anh chị ngay Dạ, nếu như quý các anh chị mà không ngại lời chào mời của em thì có thể uh, bốc máy bốc máy lên gọi hoặc là comment thì à, em sẽ gửi thông tin chi tiết về layout cũng như tiến độ thanh toán và tất cả mọi thứ luôn. Chưa nói là chốt deal luôn không Hana. <laughs> Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau.